xin chào tất cả các anh chị à, cái điều mà người đàn ông có lẽ là cảm thấy e ngại nhất à, khi đến bất kỳ nơi đâu đó là có một cái đôi chân nó quá thơm <laughs> đó đó đó thực sự là cái vấn đề mà phần lớn của người đàn ông khi mang giày đặc biệt là trong cái thời buổi này khi mà chúng ta đi làm việc chúng ta ở trong một cái phòng máy lạnh thì đó là cái đôi chân của chúng ta đó khi mà đi giày thường xuyên cả ngày như vậy thì nó sẽ bị bí bí mùi à, đầu tiên là chúng ta vẫn chưa bị hôi chân đâu nhưng sau khi mà chúng ta đi giày thường xuyên và chúng ta đi lâu và ở trong cái phòng máy lạnh nữa thì nó ủ lại và nó tạo ra hình thành ra những cái vi khuẩn và làm cho chân của chúng ta bắt đầu bị bốc mùi à, và thường chúng ta đi khoảng từ buổi sáng đến buổi trưa là chân chúng ta bắt đầu hình thành ra mùi rồi và càng về sau thì cái mùi của chúng ta nó càng nặng lên nên là khi mà chúng ta một người đàn ông khi mà chân nó bắt đầu ra mùi như thế rồi đó thì khi mà chúng ta bước vào một cái phòng nào chúng ta rất ngại khi mà chúng ta cởi giày ra bởi vì khi mà chúng ta cởi giày ra là chúng ta ngay lập tức là chúng ta đã giải phóng luôn cả cái phòng đó và đó là cái vấn nạn và khi ờ, những người đàn ông kể cả linh hồi xưa tế và những người bạn thực ra thì ờ, khi mà đi vào rồi đó là nó bắt đầu mùi nó nó nó, nó xuất hiện rồi bởi vì khi mà đi ở ngoài nắng xong bắt đầu đi vào phòng máy lạnh là hai cái nhiệt độ nó thay đổi thì chân chúng ta nó toát ra mồ hôi mà mồ hôi đó nó không thể thoát ra được nó bí lại thì làm chúng ta bị mùi à, đặc biệt là những người nào mà bị cái hôi chân đó là từ nhỏ nữa thì nó càng kinh khủng nữa và cái mùi nó rất là nồng nặng và làm chúng ta cảm thấy rất khó chịu à, và vấn đề là bây giờ chúng ta phải xử lý nó như thế nào trước đây chúng ta đi lót giày bằng quế để chúng ta đi bằng kiểu này bằng kiểu kia chúng ta dùng tất này tất kia nhưng nó vẫn không thể xử lý hết được bởi vì cái vấn đề chúng ta phải xử lý ở các loại vi khuẩn ở ngay cái bàn chân của chúng ta đó thì lúc đó chúng ta mới giải quyết được à, thì sau đó linh là đi linh cái vấn đề của linh đó là linh phải thường xuyên dò tìm những cái sản phẩm nào nó tốt nhất nó hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề à, và trong cái thời gian vừa qua linh đã test linh đã thử nghiệm với cái sản phẩm đó là cái lăn khử mùi à, cái lăn khử mùi này đó hồi đầu thì chỉ là lăn nách thôi à, cái cái đơn vị mà người ta bán sản phẩm này là dùng để lăn nách nhưng khi mà linh ờ, tìm cái sản phẩm này xong rồi linh này à là khử mùi nách mà hôi mà còn trị được thì có là chân chắc chắn cũng trị được thì linh mới lấy cái sản phẩm này linh thử cái lăn khử bụi đó là linh thử lăn ở cái chân của mình rồi cho một số người bạn của mình sử dụng thì mọi người đều cho một cái kết quả đó là sạch có là hết sạch mùi luôn sau à, cái lần dùng đầu tiên có là mùi nó hết ngay lần đầu tiên nhưng để hết hẳn luôn á thì sau khoảng 2 tuần đến 3 tuần sử dụng thì hết sạch luôn và đi cả ngày đi từ sáng đến tối mà mở giày ra vẫn còn thơm à, vẫn tỏa ra mùi thơm mới hay đó là cái mà linh cảm thấy ở cái sản phẩm này hay có là khi mà chúng ta trước khi đi giày đi tất vô đó là chúng ta rửa cái chân của chúng ta nó sạch xong sau đó chúng ta lấy cái cái này chúng ta lăn ở cái chân chúng ta lăn lăn lăn, lăn xung quanh sau đó chúng ta đi tất vô mà đi tất vô xong là chúng ta đi cả ngày thì chân chúng ta vẫn không hề có mùi à, đó là cái mà linh đã trải nghiệm và những người bạn linh trải nghiệm và nó rõ ràng như thế và ok chúng ta muốn chân chúng ta thơm tho đi vào là chỉ có tỏa mùi hương thơm chứ không phải là mùi hôi thối giống như trước kia nữa thì bằng cách comment inbox hoặc là inbox tên điện thoại và Linh sẽ gọi lại tư vấn uh, cho anh chị và ship đến tận nhà cho anh chị và lúc đó chúng ta thanh toán tại nhà thôi Ok và sản phẩm này là 100% từ Mỹ và một chút đó là sản phẩm này đó là của Mỹ công nghệ Mỹ uh, được nhập Linh nhập khẩu từ Mỹ nhưng cái mà đơn vị này họ sản xuất thì họ sản xuất ở bên Thái Lan rồi sau đó họ đưa qua Mỹ rồi người ta kiểm duyệt người ta kiểm định xong rồi bắt đầu người ta đưa về Việt Nam và đưa về Việt Nam thì uh, khi mà Linh nhập về đây bán thì Linh phải uh, chuyển hóa nó hoàn toàn bằng tiếng Việt hết Ok, đó là cái mà Linh nói rất rõ Nên uh, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà chúng ta mở đây đó là hàng của uh, nhập khẩu của Mỹ Nhưng nó được viết bằng tiếng Việt bởi vì nó phải đúng về luật pháp khi mà Linh như vậy làm về nhập khẩu à, Kèm theo nữa là khi chúng ta check mã vạch có một số anh chị chúng ta nói rằng là cái mã vạch đây sao Thì cái mã vạch này đó vì cái sản phẩm này ở bên Mỹ là người ta bán trực tiếp từ nhà sản xuất Tức là từ công ty đến người tiêu dùng luôn thông qua cái internet, thông qua cái website là người ta bán trực tiếp đến cho người tiêu dùng luôn nên người ta không qua một cái kênh phân phối không không thông qua cái siêu thị không thông qua các cửa hàng nên chính vì vậy họ sẽ không có mã vạch để bán hàng lẻ ở bên ngoài à, nên mã vạch này đó là mã vạch nội bộ của công ty người ta hơn nữa đặc biệt đó là linh đã lấy cái hình ảnh của mình cái cá nhân của mình lên đây để nói thì có nghĩa là hàng của linh bán nó phải rất chất lượng linh mới dám đưa cái hình ảnh của mình đi lên trên này bởi vì linh phải test thử kiểm tra thử chứ không linh không dạy gì đưa lên một cái sản phẩm mà nó không chất lượng nó không tốt để làm mất ảnh hưởng uy tín của mình và Linh sẽ không bao giờ kinh doanh được ở trên cái thị trường online nữa. Đặc biệt là với online thì nó lan truyền rất là mạnh nên Linh phải có một sự kiểm chứng, phải chọn ra những sản phẩm nó thực sự tốt, nó thực sự chất lượng để chia sẻ với anh chị ở đây. Ok, và bây giờ chúng ta không muốn hối chân thì hãy nhanh tay comment tên, số điện thoại và Linh sẽ liên hệ lại với anh chị và giao tận nhà cho anh chị. Ok, xin chào, cảm ơn các anh chị rất nhiều.